Nóng, máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Indonesia rơi xuống biển. Nhà chức trách Indonesia hôm 9 tháng 1 cho biết họ đã mất liên lạc với một chiếc máy bay Boeing 737-500 chở 62 người của hãng hàng không Sriwijaya Air. Theo trang web flyradar 24, chuyến bay số hiệu 182 của Sriwijaya Air mất độ cao 3 km trong vòng chưa đầy một phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta – Chiếc Boeing 737-500 nói trên có số đăng ký PKCLC MSN 27323 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5 năm 1994. Máy bay đang trên hành trình từ thủ đô Jakarta đến thành phố Pontianak, Indonesia và bị mất liên lạc lúc 14 giờ 20 phút chiều 9 tháng 1 theo giờ địa phương. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia thông báo đang điều tra vấn đề. Đại diện Sriwijaya Air một hãng hàng không giá rẻ cho biết chiếc Boeing 737-500 rời thủ đô Jakarta lúc 14 giờ 14 phút chiều cùng ngày và điểm đến dự kiến là Pontianak, thủ phủ tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo. Được biết thời gian bay từ thủ đô Jakarta đến thành phố Pontianak thường vào khoảng 90 phút. Hãng này nói đang thu thập thêm thông tin về chuyến bay trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Trước mắt, hãng này cho biết máy bay chở 56 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Kênh truyền hình Metro TV của Indonesia cho biết thêm, trong số 56 hành khách có 7 trẻ em. Một chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã được tiến hành. Một quan chức địa phương, Stratman nói với đài Compass TV rằng các ngư dân đã tìm thấy vật thể được cho là mảnh vỡ máy bay ở vùng biển phía bắc thủ đô Jakarta. Chúng tôi phát hiện một đoạn dây cáp, một mảnh quần jean và một số mảnh kim loại trên mặt biển. Quan chức an ninh Zulkifli tiết lộ với trang cnnindonesia.com, trong khi đó một đài truyền hình địa phương dẫn lời thuyền trưởng Eko Surya Hari, chỉ huy tàu tuần duyên Trisula cho biết các bộ phận cơ thể người và mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy. Cả Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn lẫn Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải của Indonesia đều mở cuộc điều tra về vụ việc.